à, Tôi đang có mặt ở công viên 23 tháng 9 à, Đây là đây là cái không gian rất tuyệt vời dành cho quý vị và bạn chỉ còn một vài ngày nữa là chúng ta bắt đầu đến cái chương trình khóa bí mật đầu tư chứng khoán ở trong chương trình này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn năm cái tư duy đúng để giúp bạn từ nhà đầu tư chưa biết gì trở thành những nhà đầu tư lão luyện ngoài ra chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn À, năm cái chiến lược để có thể nhân đôi doanh số trong vòng 6 tháng và đặc biệt là tôi sẽ gửi cho bạn à, một cái cuốn tài liệu mà tôi đã đúc kết trong hơn 13 năm đây là chính tay tôi đã gì ạ đã làm và giúp cho các bạn có thể à, đi nhanh hơn và đặc biệt là mô phỏng tôi trong thời gian rất ngắn hãy đăng ký vào link bên dưới vì vé có hạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái chương trình đó là bí mật đầu tư chứng khoán tại Hồ Chí Minh